mà nếu giảng sanh về cõi Phật Thì một người giảng sanh một người thành Như Lai Một trăm người thành một trăm vị Như Lai Vì lẽ đó mà tôi mới đến đây giảng cho quý vị Và tôi mới bỏ bên thiền mà tôi qua tịnh độ là chỗ đó Tịnh độ khó hiểu, khó tin Nhưng có thật Nếu quý vị đi sâu vào di thức quý vị thấy rất rõ Thành ra bây giờ hỏi tôi có tin tịnh độ không? Tôi nói tôi không có vấn đề tin mà cũng không có vấn đề không tin tôi thấy như thấy chỉ trên bàn tay còn hồi xưa là tôi không tin tịnh độ có nhiều cái nó mơ hồ vì như nó không phải là thế giới của tư tưởng dùng tư tưởng mà tìm hiểu tịnh độ một ngàn năm cũng hiểu không được nhưng mà ngồi thiền cho sâu học di thức rồi mình thầm hội biết thầm hội không tức là giống như người câm mà nằm chim bao ấy. khi thấy được rồi thức dậy người câm nói gì được không không được chim bao thì có các người câm thấy được nhưng hỏi ông chim bao ông thấy cái gì ơ ơ ơ vậy thôi đâu có nói được thành ra một người đi sâu vào thiền định hiểu được thế giới tịnh độ rồi giống như người câm mà ngủ nằm chim bao khó mà diễn tả lắm nhưng mà có thể diễn tả một vài chút để quý vị có tu thiền quý vị thầm hỏi được đó thì phật thích ca đã tương ký rằng sau khi ta tịch đó thì cái cõi hiện tượng giới này nó phải qua bốn thời kỳ thành trụ hoại không thì thành là thời chánh pháp nó trụ thời gian rồi đó tới thời là tượng pháp rồi tới cuối cùng là mạt pháp tượng pháp chánh pháp một ngàn năm vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm thời tượng pháp là na ná chánh pháp tức là một ngàn người tu đắc chín trăm chín mươi mấy người còn thời tượng pháp là một ngàn người tu đắc năm sáu trăm thôi rồi thời mạt pháp này một ngàn người tu đắc chừng ba bốn người à <laughs> chứ không có nhiều vì sao vậy vì xa mặt trời đức phật đã tịch rồi thì kinh điển bị ngoại đạo nó xen vô Nhất là người dịch kinh nếu trung thành Cũng dịch không đúng nữa Thành ra Đức ta Diếp sau khi mà Đức Phật tịch rồi Thì 1250 vị đều đắc La Hán Có mình A Nan đắc quả nhập lưu thôi Tức là thánh thứ nhất A Nan lo hầu quá nghĩ rằng Chắc mình chết sau Đức Phật Không ngờ Đức Phật chết trước Ngài khóc quá trời Đức Phật rầy Rồi Ngài sinh trùng tiên bởi Ngài có cái trí nhớ đệ nhất đa văn đệ nhất trong giáo hội không ai nhớ bằng mấy trăm ngàn bài pháp đức phật ngài nhớ không sót một bài nào hết ngài có cái tài đó thành ra ca diếp có một số tỳ kheo nhớ vài chục bài thôi ba bốn chục năm bảy chục đức a nan nhớ hết thì ngài mới đưa tay xin trùng tuyên thì ca diếp đuổi ra khỏi giáo hội ông không phải là thánh tăng ông mới là quả nhập lưu thứ nhất thôi nếu ông lập lời lời Đức Phật thì lời Đức Phật thành lời của vị nhập lưu thì kinh điển không có giá trị. Tức là kinh đó mà dù tôi đọc tôi giảng khác, quý vị đọc quý vị giảng khác. Mười người đọc cái kinh, chẳng hạn như kinh A-di-đà, mười người giảng khác nhau hết. Ở Hoàng Pháp quý vị thấy rồi, mười vị giảng sư lên giảng mười cách khác nhau, không ai giống ai hết. Có khi còn mâu thuẫn nhau nữa còn quý vị không biết cái gì quý vị không biết làm sao à, niệm phật là bốn chữ hay sáu chữ có vị pháp sư thì nói phải sáu chữ có vị thì nói bốn chữ có vị thì nói bốn hay sáu cũng được có vị thì nói một chữ cũng được à, thì thành ra quý vị chớ giới không biết cái nào đúng rồi niệm phật có vị nói phải lần chuỗi có vị nói khỏi lần chuỗi rồi không biết mình nghe ai thành ra tôi muốn giảng là giảng cái gốc cho quý vị nắm chỗ đó rồi biết ai giảng đúng ai giảng sai mình tu đúng hay mình tu sai bởi vì mình phải quyết định cho số phận lang thang của mình mà quý vị phải hiểu cho đúng thì tu đúng mà đạo phật sai một ly thì đi ngàn dặm nó khó chỗ đó thành ra trả lời là cái huynh giảng đó là sau khi đức phật tịch diệt rồi thì 500 năm đầu còn chánh pháp người tu đắc bỏ rất nhiều tới một ngàn năm sau là tượng pháp na ná như đức phật thành đã tu một ngàn đắc giỏi chừng năm trăm tới thời mạt pháp một ngàn chín năm mười người không có thì tức là từ một ngàn năm trăm trở về sau là mạt pháp bây giờ hai ngàn năm trăm mấy chục năm rồi thì tức là nhằm thời mạt pháp mà mạt pháp phải kéo dài mười ngàn năm thì phật di lặc mới ra đời tức là quý vị còn tái sanh trở lại hai ba trăm thân nữa thành ra quý vị thấy ngán mà càng ngày càng đi xuống tại sao vậy tại vì đức phật đã tịch rồi kinh điển không còn kinh điển là ngụy không tức là giả dối thôi ngoại đạo nó xen vô đó thành ra bây giờ mới có kinh tiểu thừa kinh trung thừa kinh đại thừa mâu thuẫn nhau tùm lum kinh nào cũng nói là phật nói hết còn như tôi giảng tôi lập lợi lời trong kinh tôi nói tôi giảng đúng đó là của phật mà thật ra là của tôi rồi kinh đó mà vị pháp sư khác lên giảng nói tôi giảng đúng nãy tôi có nói sáu mươi hai tôn giáo đều nói mình nói chánh pháp hết bây giờ đức phật đến đây giảng ngài cũng nói giảng đạo của ngài là đúng được con tin ai bây giờ không tin ai được hết tin ở mình thôi mà mình ngu si rồi làm sao mình tin được cái đó để bữa khác tôi giảng kỹ hơn thì tất nhiên phải tín ngưỡng trước tin vào một đấng đó mà mình có thể tin được nhưng mà phải có lý trí suy nghĩ chứ đừng nhắm mắt mà tin cho tới chừng nào mà thấy rõ nó áp dụng vào trong cuộc sống lợi cho mình lợi tất cả thì cái này mình nên theo thành ra không tin ai hết dầu phật thích ca cũng không tin nữa thì bữa nào rảnh tôi sẽ nói cái tín ngưỡng và tín tâm ban đầu mình ngu mình phải tin vào một vị mà phải lựa vị đó lựa cái gì lựa cái giới cái định cái tuệ coi cái đời sống của gì quý vị kính phật tất cả là kính cái gì phải kính ở cái lời nói pháp của ngài không không quý vị kính tôi là kính cái gì kính ở cái cuộc sống của tôi nếu tôi khuyên quý vị ăn chay ăn chay trường mà tôi ăn mặn quý vị kính tôi không à, tôi khuyên quý vị đừng có tham tiền mà tôi đô la vàng nhóc hết quý vị kính tôi không à, tôi khuyên quý vị ăn chay trường tôi phải chay ngọ tôi khuyên quý vị đừng tham tiền tôi không có các bạc nào hết do đó quý vị kính là kính là cái cuộc sống của tôi nói sao là tôi phải hành như vậy thì cái đời sống Phật thích ca làm từ một thái tử mà phải bỏ ngôi vua ngài đi xin ăn đêm ngủ gốc cây quý vị coi lại cái tiểu sử của ngài coi mình kính là ở cái cuộc sống này thành ra mình muốn nhìn cái vị đó đáng là tôn sư của mình hay không đáng là thầy của mình hay không mình coi gì đó có đúng giới định tuệ hay không người đó có giữ mười giới hay không mười giới rất khó giữ đấy nhất là giới thứ mười không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức vị đó có nắm tiền hay không nắm tiền thì chưa có đúng lắm vì này mình không thể tin tưởng lắm mà cuộc đời này bây giờ khó kiếm á à, và giới thứ chín là không ai sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay trường phải chay ngọ Ngày ăn ba bữa là không được đức phật nói là ăn buổi sáng là chư thiên ăn buổi trưa là phật ăn buổi chiều là súc sanh ăn đêm đó là ngạ quỷ là trong đức phật à chứ không phải tôi đâu à, tôi không có bài đặt ra đâu rồi giới thứ tám ai cũng cái thọ sa di là bắt đầu thọ rồi đó giới thứ tám là không nghe xem hát múa đờn kèn chủ vui đông yếm tiệc trong chùa có truyền hình không có tivi không áo có điện thoại di động không có mấy cái đó là những cái trang điểm cái đó là nghe xem hát múa đờn kèn cái đó ngoài đời ta còn tránh tám giới là không được rồi đó và giới thứ bảy là không trang điểm phấn son dòng hoa ở quần hào lô tươi tốt vậy đó có mặc đồ tê không có ủi thẳng ly không có đi giày sandal không thì đó là cái hạnh của người tu thành ra trong kinh nói năm giới thì dễ giữ mà cái sao không phải là giới mà là năm cái hạnh giới thì dễ giữ mà hạnh khó gìn hạnh là gì là cái tư cách của người tu không ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn chỗ xinh đẹp như tôi mà leo ra ngoài chỗ bán cà phê tôi ngồi tôi chớ ngoảy tôi hút thuốc hòa à, chứ o coi được không còn quý vị làm coi được không được cái gì mặc đồ tây mà cái đầu còn tóc mà tôi cái đầu trọc lóc mặc đồ vàng y như phật mà làm vậy thì không có cái oai nghi không có cái tư cách của người tu tôi móc túi ra nào vàng nào đô la nào tiền không coi được không còn quý vị có được không được chỉ là đời mà nó tôi là đạo mà nó khác thành ra khi thọ giới rồi phải có pháp danh còn không thọ giới là không có pháp danh quý vị cha mẹ sanh ra thì kêu là gì tục danh tục là gì tục là đời cái tên trong đời đứa bé này sanh ra không có giữ giới gì muốn hút thuốc muốn uống cà phê muốn uống rượu muốn ngã ngớn muốn vui cười muốn chửi thề cũng được còn khi đã tỏ giới rồi là không được chửi thề không được nói nặng người khác không nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi thành ra người này nó khác với đời thành đó mới có tên pháp danh pháp là đạo là bắt đầu sanh vào trong đạo giải thoát thành ra cái đó nó khó chúng chị mới nhớ heo là ra năm cái hạnh sau nó không hại ai hết mà nó hại cho cái tư cách của người tu thành ra thời buổi này đã vắng phật xa rồi cái giới lực không ai giữ cái thiền định cũng không ai tu thiền định là phải tu sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền bắt đầu mới có cái thức trong sáng thức trong sáng mới nhận được cái bất tử thì cái này phải có thầy sáng có bạn lành mà bây giờ cõi đời này giống như là mặt trời đã lặn rồi đêm không trăng sao do đó kinh sách cả nhiều mà không ai đọc được mà giàu quý vị đọc quý vị cũng không hiểu mà quý vị không biết kinh nào là của phật kinh nào của ngoại đạo quý vị phân biệt không được mà kinh của phật quý vị coi mà sơ sơ như tiểu thuyết quý vị coi một ngàn năm cũng không hiểu quý vị coi rồi tối gì phải ngồi thiền mà ngồi một hai tiếng không ăn thua gì phải bốn năm tiếng rồi quý vị ọc ra quý vị nghiền ngẫm trong cổ thanh vắng nhất là 11 12 giờ phải thức rồi cho tới 3 4 giờ thanh tịnh nữ dự mới nghiền ngẫm hiểu hết ở ngoài quý vị làm nổi không ngồi hai ba tiếng được không 11 12 giờ khuya có thức ngồi không ngủ khò vì muốn làm Phật làm sao được còn mấy người xuất gia giờ còn giữ được vậy không không thành ra chánh pháp nó đã suy đồi kinh nhiều kinh không ăn thua gì hết người coi kinh có hiểu hay không mà hiểu có thực hành nổi hay không đó mới là vấn đề thành ra văn rồi phải tư mà bây giờ có tư không tư là phải ngồi thiền cho nhiều đức phật mà còn phải ngồi 49 ngày đêm phật á thì mới đắc quả được còn mình bây giờ không có người nào hết đức phật thái tử mà phải đi sinh ăn bây giờ mấy thầy tu có sinh ăn không không bỏ hết rồi sau khi hiểu rồi phải thực hành trong cuộc sống mình cái này tôi xin thưa tôi làm cũng chưa được nha đừng <laughs> tưởng cái này mới thật sự là thánh đấy tôi nói được tôi nghiền ngẫm được tôi có thể giải thích nó hơi sáng tỏ nhưng mà sống được với cái giải thích thì tôi nói trời ơi ạ à, đừng có tin tôi chính tôi còn không tin tôi nữa bốn mươi mấy năm trời tôi suy gẫm cái vấn đề sanh tử này chết sống như nó tôi không làm cái gì hết tôi tối ngày cứ coi kinh ngồi thiền để tìm hiểu nó bây giờ hơi hiểu hiểu rồi nhưng mà sống được với cái hiểu biết thì tôi phải kêu trời cái tập khí mình nó đã quen rồi nó cứ trở lại hoài thành ra tôi mới hiểu tại sao mà đức phật khi mà đắc quả rồi ngài muốn không đi giấu á tôi hiểu rồi bây giờ sống là sống không được nó cái quen rồi thành ra trong kinh mới nói khổ đó cuộc đời không có khổ mà khổ là do tập mà tập là cái gì quý vị biết không tập là ghiền là nghiện ngập là dính mắt đừng dính mắt cái gì hết đó là phật mà quý vị đã đừng dính mắt cái gì hết được không không tôi thì bây giờ đừng dính mắt bên ngoài được đó thuốc không hút rượu không uống tiền bạc không xài nhưng mà dính mắt cái cảm giác lạc thọ khổ thọ cái này nó lân lân nó sướng lắm mà nó đâu có hại ai nhưng mà nó hại mình hãy dính mắc một cái gì thì còn trở lại cái đó tôi không còn dính mắc cha mẹ vợ con tôi không có ha, tiền bạc tôi không nhưng mà dính mắc cái cảm giác lạc thọ khổ thọ khổ thọ thì ít mà lạc thọ rất nhiều mà bỏ cái lạc thọ đi làm sao sống trời cái này nó xuống nhất thành ra thời buổi này khó đắc là vì phật đã tịch lâu rồi cái gốc đã mất rồi cái đầu con rắn đã mất chúng ta còn cái đuôi cái con ngoe hoài thì kinh bây giờ tràn lan hồi xưa thời đức phật chúng ta nên nhớ không có một quyển kinh đức phật thuyết qua rồi thôi rồi kết tập lần thứ nhất cũng chưa có kinh kết tập lần thứ hai cũng chưa có kinh kết tập lần thứ ba thì giáo hội phân ra tới sáu bảy chục đoàn mỗi người giảng kinh phật mỗi cách nhau cách khác nhau sáu chục người giảng sáu chục cách rồi bắt đầu tranh cãi nhau tôi đúng ông sư kia nói tôi đúng ông sư nói tôi mới đúng thế là chia làm sáu chục phái thì mới có đại thừa là hai mươi bộ phái mới có tiểu thừa là mười tám bộ phái ba ba mươi tám mươi tám giáo đoàn bây giờ cũng giống như vậy rồi bây giờ quý vị tin ai không tin ai được hết thành ra quý vị phải coi gì đâu có giới có định có tệ không thì tạm nương thôi đó là thầy hù thôi quý vị biết quý vị sống đây bổn sư thật sự của quý vị là ai quý vị biết không bổn sư của mình là ai phật thích ca phải không vậy là ai phật di đà phải không phải không ai là tôi không phải nốt phật mà ai giúp cho quý vị thành phật người đó là bổn sư của mình ai làm quý vị thành phật à, chính mình như vậy bổn sư của mình chính là mình mà kẻ thù lớn nhất của mình là ai quý vị biết không ai làm quý vị xuống địa ngục à, cũng chính mình thành đó bây giờ trở về với mình mà mình là gì ha chết <laughs> tôi là phật mà tôi cũng địa ngục mà tôi cũng là trời mà tôi là cái gì mới được về suy nghĩ ha về tới tôi hỏi ha <laughs> tôi là tôi hỏi tới nơi à nói cái gì phải nói cho rành nói mà danh từ là tôi không chịu phải nói cho rành ở địa ngục cũng do tôi làm phật cũng do tôi cõi trời cũng là do tôi nhưng mà tôi là cái gì tôi từ đâu đến đây rồi khi chết rồi tôi đi về đâu nếu còn cái linh hồn linh hồn tôi ở đâu ngay bây giờ tôi có thể nhận được nó không nó xanh đỏ hay trắng vàng nó bao lớn thì quý vị phải tìm ngay bây giờ và tại đây